không thoát đâu thì mai hả Tụi bay hết cơ hội rồi con Hey man I can take you to your destiny No fine but my uncle gonna pick me up Welcome to America Ôi chú chú Lamborghini của chú đâu Lamborghini á Đi đi đi đi cái gì Đi không phải làm neo luôn hả Trời đất ơi Lên tiệm neo không làm neo làm gì 5 giờ rưỡi Con đi khách hả chú Ừ Gì Giao cái chân cho thằng Tuấn Để nó tập làm chân Wow ấy da Ui Chết cha Chảy máu rồi Chảy máu chứ con Con chết đâu mà lo Tuấn Dạ Con gặp Julie chưa Julie Ừ Chắc là chưa